gọi thầm tên em khi nắng chịu nhạt ngoài sân trở về cari anh nghe nhớ nhung răng sâu từ ngày xa em anh bóng trở thành lang câm ngày rời paris anh hứa quay trở lại nhìn chung xa xôi xa phút ngàn lời chờ mong bầu trời cari hôm nay gió mưa răng đầy kỷ niệm bên em anh đã gối đầu từng đêm ngày rơi buổi chiều cà ri cô đơn từng cơn dã rời từng ngày xa em thao thức chân trong từng đêm gọi thầm tên em khi nắng chịu nhạt ngoài sân trở về cari anh nghe nhớ nhung răng sâu từ ngày xa em anh bóng trở thành lang câm ngày rời paris anh hứa sẽ quay trở lại nhìn chung xa xôi xa phút ngàn lời chờ mong bầu trời ri hôm nay gió mưa răng đầy kỷ niệm bên em anh đã gối đầu từng đêm ngày rời paris chiều sông sen có gió lạnh về lâm đông buổi chiều cari cô đơn từng cơn giã rời từng ngày xa em thao thức chân trong từng đêm ngày rời paris gọi thầm tên em khi nắng chịu nhạt ngoài sân trở về cari anh nghe nhớ nhung răng sâu từ ngày xa em anh bóng trở thành lang thang ngày rời Paris quay trở lại nhìn chung xa xôi xa phút ngàn lời chờ mong bầu trời cari hôm nay gió mưa răng đầy kỷ niệm bên em anh đã gối đầu từng đêm ngày rơi lạnh về lầm đồng buổi chiều cà ri cô đơn từng cơn giã rời từng ngày xa em thao thức chân trong từng đêm ngày rời paris gọi thầm tên em khi nắng chịu nhạt ngoài sân chưa về cari anh nghe nhớ nhung răng sâu từ ngày xa em anh bóng trở thành lang câm ngày rời paris anh hứa quay trở lại nhìn chung xa xôi xa phút ngàn lời chờ mong bầu trời cà ri hôm nay gió mưa răng đầy kỷ niệm bên em anh về lâm đồng buổi chiều cà ri cô đơn từng cơn dã rời từng ngày xa em thao thức chân trong từng đêm ngày rời Paris